Ờ, ở bài công suất điện, trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm về công suất định mức của các dụng cụ điện. Trước tiên, các em sẽ cùng thầy quan sát số vôn và số watt trên các dụng cụ điện sau đây. Các em hãy nhìn thấy là trên các dụng cụ điện thông thường thì người ta hay ký hiệu ở mặt sau của các thiết bị hoặc trên cái bóng đèn chẳng hạn người ta có thể ghi ở chỗ đuôi hoặc là ghi trực tiếp trên bóng đèn, nhất là bóng điện tròn này chẳng hạn. Thì ở đây cái bóng điện tròn người ta ghi là 220V 75W. Tương tự như vậy, cái quạt tích điện này cũng ghi thông số là 220V và 25W. Ờ, cái quạt tích điện ở phía dưới cũng là 220V và 55W. Nồi cơm điện ghi là 220V và 660W. Vậy thì số vôn và số watt trên các dụng cụ điện này có ý nghĩa gì? thì để ta tìm hiểu thêm nó có ý nghĩa cụ thể như thế nào thì sau đây mời các con sẽ tiến hành quan sát cái độ sáng của hai bóng đèn trong thí nghiệm sau đây. Ở đây là hai thí nghiệm và thầy dùng mạch thì y như nhau, nguồn y như nhau, nguồn thì cung cấp một hiệu điện thế 6V đặt vào hai bóng đèn. Và nguồn này được nối với khóa K và được nối với một ampe kế sau đó thì nối tiếp với bóng đèn. À, chỉ khác của hai cái mạch điện này là hai bóng đèn có cái số ghi trên cái bóng đèn đấy khác nhau